chi em cho phai má hồng được gì giọt lệ này dành để mãi đây về cùng đôi ta đã bao cách biệt chung chung người thì mộng một trời cao xa người thì còn mãi trắng đôi tay nên anh nên anh đã biết được ngày này thật lòng mình sao em gian dối để làm gì hãy nhìn một lần sau cho trên ly bôi uống đi em sao em mất lệ nhạt nhòa cuộc tình nào rồi cũng phôi pha một đường cầu ta giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung người thì mộng một trời cao xa người thì còn mãi trong đôi tay lòng mình sao em gian dối để làm gì hãy nhìn một lần sau chót trên ly bôi uống đi em sao em mất lệ nhạt nhòa cuộc tình nào rồi cũng phôi phai một đường tàu biết mấy sân ga xin em xem anh như một gã nhỏ trên mái đâu còn xanh mà tim trắng lay chân bước thật mau đời còn gì ngày sau khi đã vắng xa nhau điệp đến tìm lan trong nỗi hoang mang nào biết người xưa có đang u sầu đời sao oan trái một vòng dây oan trái tình vui sâu người tôi thương yêu ra trước công thiên môn buồn bã trách nên càng sầu thôi Lan ơi điệp về gia đình mới Không tình yêu gì hết Sống không bằng chết Lan ơi ngày nào mình từng mơ Dệt mộng thành bài thơ Nhưng ai đâu ngờ Lan ơi mình từng chung một lối vui chôn từ đây vui chôn từ đây chùa xa chuông đổ tán sắc mong phù thế người xin hãy về nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sống nơi đây mồ một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ học thêm chữ lời đâu không bằng chết Lan ơi ngày nào mình từng mơ Dệt mộng thành bản thơ Nhưng ai đâu ngờ Lan ơi mình từng chung một lối Hẹn cùng nhau tìm tới chuông đổ tan giấc mộng phù thế người xin hãy về nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sống nơi đây mồ một tình yêu chiến sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ